Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming Và ngày hôm nay chúng ta cùng trở lại với một video Đại hội Anh Hùng vào tối ngày 13 tháng 1 Và trước mặt anh em chúng ta đã là hai cầu thủ đó là Thiên Đớ Cậu Ba và Thiên Đớ Cậu Cả Và có vẻ như nhìn sơ qua vừa rồi thì Khải đã ý rằng đó là một ờ, cái băng bổng Và sẽ giao tranh với một đường môn nha em ơi Liệu trận tranh chung kết của Đại hội Anh Hùng ngày hôm nay Ai sẽ lên ngôi quán quân em ơi Và anh em chúng ta cùng ờ, vào khu vực bên trong Để cùng chờ đợi xem ờ, trận đấu này sẽ ra sao anh em ơi Đây Thiên đớ cầu 3 đó là một ạc à, à, đường môn Và bên à, cầu thủ bên kia đó là thiên đớ cầu cả Là một cái bang em ơi Và trận đấu chúng ta đã chính thức bắt đầu Hiện tại đường môn thiên đớ cầu 3 đang đứng dưỡng đồ Một bóng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng thiên đớ cầu 3 chỉ còn 1 phần hai máu rồi thôi Tiếp tục là pha bóng tiếp theo Những bóng của thiên đớ cầu cả khá là đâu Nếu như cố gắng dồn được hai bóng thì chúng ta có thể thấy rằng hai đam liên tiếp có thể cầu 3 đường môn sẽ nằm xuống Và sau khi ăn được à, vài luồng đam khá tốt thì giờ thiên đớ cậu cả đã leo ngựa Cũng có thể nọ gọi là câu đam này mà Những đoàn bảo vũ thiên đớ cậu ba đang đứng bình dưỡng đồ đam chưa hoàn toàn chính xác Liệu có những đoàn thiên la đều vẫn ở vị trí này không? Những vị trí như thế này thì nên đánh thiên la khả thái nó khá hợp lý hơn Đây là những đoàn à, bảo vũ à, bất mặc định này mà Và dồn đam và rồi khá khéo léo đến từ vị trí của cậu ba Sau khi biết được sự uh, xuống ngựa của cái bang cậu cả thì cậu ba đành phải di chuyển khai một pha nữa là tranh khá tốt Những đòn bao vũ của đường môn khá đâu nha anh em ơi Còn đến 2, 2 đến 3 đam thì có vẻ như bên thiên đớt cả cái bàn chỉ còn khoảng tầm uh, nửa máu mà thôi Tính sơ qua thì lượng à, phòng thủ của thiên đớt cầu cảm khá là cao Chủ đam khá tốt Những bóng khá rác nha, những bóng khá rác nha Gì đây What the hell Ôi phải rồi bị, bị, bị lỗi này mà, sorry Đứng hình em ơi Đứng hình 3 giây, và anh rồi Và anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho hai cầu thủ này một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên uh, ủng hộ kênh video của Khải và một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em. Và sau một pha giao tranh vừa rồi thì thiên đớ cầu cạ đã leo ngựa. Và chắc chắn là những pha tiếp tục là cầu đăng. Tiếp tục dồn bóng, tiếp tục dồn bóng. Rồi trận đấu chúng ta tiếp tục bắt đầu Ở đây mọi người ý xem thì những đoàn bóng của thiên đế cầu cả khá rất Và đây là một pha tiếp tục leo ngựa vào chân Tiếp tục à, leo ngựa để có thể né đâm Hiện tại thiên đế cầu ba vẫn chưa có những đoàn thiên la ở vị trí này nè mà Rất tiếc Nếu mà xuất hiện những đoàn thiên la thì chúng ta thấy rằng à, có thể bắt dính được à, cái bang này tốt hơn Hình như cái bang đang tìm một sự bất ngờ nào đó Đúng rồi, lại tiếp tục pha xuống ngựa nhưng mà cầu cá cũng đã phải di chuyển ra bên ngoài khá là hay tính sơ qua thì hai uh, cao thủ này uh, theo dự định thì hai cầu thủ này cũng có phòng thủ khá cao không nói đến vị trí của thiên đế cầu cả à, cầu ba thì chúng ta khả nghi chỉ có phòng thủ khá tốt đảm bóng như vậy mà không không thể nào đột tử được trận đấu uh, khá hay giữa hai cầu thủ tiếp tục là nhung pha bóng dùng bóng đến từ vị trí cầu cả đây là trong những giờ đấu đại hội anh hùng vào lúc 7 giờ tối hàng ngày nha Nam anh em nào có tham gia những trận đấu như này anh em cũng biết nha và cứ ai lên ngôi quán quân thì sẽ nhận cho mình được một giải lắc một tịch một tải tiền kinh và một bộ thủy tinh và vài viên tinh hồng như năm đó là một phần thưởng dành cho tất cả cầu thủ ờ, chiến thắng trong ngày à, phần thưởng lên đến hơn 2 triệu việt đồng trời ơi cứ ba bóng đẹp không cứ ba bóng là bên thiên đớ cậu à, cậu ba có vẻ chỉ còn một hai máu mà thôi không biết là có dùng được bóng hay không tại vì phải ít nhất dồn được hai bóng thì mới có thể kết thúc được đường môn là những pha sớm ít được thời bắt chân lại đường môn rồi phải rồi có vẻ như là như là khải không nhầm có vẻ như là cái bàn đã win rồi thì phải pha rồi đường môn đã đứng lại chịu đa nhưng mà có vẻ không được ổn đây mà ai win đây ta cùng xem ai sẽ win đây pha rồi ai win đây thiên đớ cậu cả win như này mà thiên đớ cậu cả win à, thiên đớ cậu cả win là có vẻ là cái bang Nguyên em, cái bang Nguyên Nha anh em, đúng không mọi người đó đây. vậy rồi thì à, rất đáng tiếc dành cho cao thủ đáng tiếc dành cho cao thủ đường môn phải rồi thì à, chỉ đứng lại một nhịp thì dính dồn bỏng phát một chết tại chỗ này mà và chúng ta xin chúc mừng thiên đấu cầu cả cái bang đã chính thức lên ngôi à, đại hội anh hùng vào tối ngày 13 tháng 1 này em ơi và chúng ta sẽ tiếp tục xem những video bk ở những trận chung kết tiếp theo ở những video sau anh em ơi và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ bye bye